Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đang có chiến dịch phá bùa ông Tổng Đại gia Thanh Thản đang tứ bể thọ địch Cho đến nay chưa có đại gia nào được hân hạnh nhận bùa của ông Tổng Có khi lá bùa của ông Tổng Bí Thư ban cho đại gia Lê Thanh Thản chỉ là cao hứng Nhưng với thói sợ quyền lực cho bộ máy chính quyền này chỉ cần thấy chữ ký của ông Tổng Bí Thư Thì quan lại các tỉnh đã xanh mặt vì sợ hầu hết những con người làm cho bộ máy của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam nhiễm nặng tính cách thượng đội hạ đảng. Khi gặp dân thì họ hách dịch, khi chạm mặt cấp trên thì lại khúm núm xun xoe, không nói ra lời, không dám bày tỏ chính kiến. Ở Việt Nam, rất nhiều chủ doanh nghiệp tranh thủ chụp hình với lãnh đạo rồi đăng lên in to ra thành bức hình để treo lên tường làm bùa hộ mệnh cho mình. Các quan chức địa phương nhìn thấy tấm hình la lại co vòi Bài thơ với bốn câu mà Nguyễn Phú Trọng tặng cho ông Lê Thanh Thản là lá bùa rất nặng ký, nặng ký hơn tấm ảnh chụp chung và lá bùa này đã che chở cho Lê Thanh Thản từ nhiều năm qua. Vẫn chưa dám bắt giữ đại gia điếu cầy Lê Thanh Thản. Hồi tháng 7 năm 2019, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm quận Hoàng Mai thu giữ nhiều tài liệu. Tuy nhiên, Công an Hà Nội không dám phát hành lệnh bắt giữ ông Lê Thành Thản để điều tra và kết quả sau 3 năm khởi tố mang vụ án lại dậm chân tại chỗ. Không bắt giữ ông chủ Mường Thanh thì điều tra thế nào cho được. Đấy là văn hóa sợ bùa. Chưa chắc gì ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ ông Lê Thanh Thản, nhưng cả bộ máy công an thành phố Hà Nội, từ giám đốc cho đến các ban ngành đều sợ, đều đun đẩy cho nhau không dám chạm vào ông Lê Thanh Thản. Chỉ một tờ giấy có chữ ký của ông Tổng Bí Thư mà việc điều tra vụ án đã đứng im trong suốt nhiều năm. Vào ngày 23 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản là chủ toàn Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh ra chức Tòa án Nhân dân cung cấp để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Theo quy định tại điểm D khoản 2, điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên lần này không hề có lệnh bắt đối với ông Lê Thanh Thản truy tố mà không bắt giữ phạm nhân thì điều tra thế nào cho được. Vấn đề hiện nay là ai sẽ phát hành lệnh bắt giữ ông Lê Thành Thản đây. Đại gia Lê Thành Thản đang sừng sững, chẳng ai dám bắt dù đã truy tố. Cho đến thời điểm này, cả Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đều đang sợ bùa. Họ muốn bắt, họ khởi tố, họ truy tố, vân vân. Họ làm mọi cách nhưng việc bắt giữ thì vẫn không dám. Cả bộ máy mà cứ sợ bóng sợ gió vì một tờ giấy có chữ ký của ông Tổng. Đó là cái vô dụng của bộ máy công quyền trên đất nước này. Hầu hết các tờ báo đều đăng về bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Lê Thanh Thản. Đây là một áp lực, áp lực này đang bủa vây xung quanh ông Lê Thanh Thản. Câu hỏi đặt ra là bao giờ cơ quan chức năng bắt đại gia điếu cày đây? Rất nhiều người muốn công lý được thực thi, muốn cho các người tự tung tự tác lấy đất công làm của riêng, những người xem thường luật pháp phá nát quy hoạch thành phố phải bị trừng trị. Vụ án Lê Thanh Thản là một thước đo, thước đo về khả năng dám làm của cơ quan công quyền. Chỉ là tờ giấy thôi nhưng Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đều sợ không dám bắt. Hiện nay đang có tình trạng bộ máy nhà nước ở các cấp ù lì, không dám thực hiện nhiệm vụ, nếu làm thì cứ ngó trước ngó sau, sợ quyền lực, sợ bùa chú, và hình ảnh công an và viện kiểm sát đang sợ bùa chú là rất rõ. Đấy là tình trạng đôn đẩy, sợ sệt đâu chỉ xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh mà nó đang diễn ra ngay tại thủ đô Hà Nội. Đã hơn 3 năm mà Sở Công an, Viện Kiểm sát và báo chí toàn quốc chưa thắng được lá bùa của ông Tổng Bí Thư. Đợi xem khi nào cả bộ máy đồ sộ sẽ thắng một tờ giấy vô trì, vô giác vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đang có chiến dịch phá bùa tổng Đại gia Thanh Thản, Đảng Tứ Bể, Thọ Địch Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lính Tô Lâm dùng mạng dân chặn ô tô, hai người bị xe nghiền nát, cái ác trồi lên từ đâu đây. Thật không thể tin nổi vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hỏa Long An muốn dừng chiếc xe bán tải hiện Ford mà họ nghi là của bọn đồn ma túy. Việc dùng xe tình nghi lại là trách nhiệm của công an, họ nhận được lương từ thuế của dân để mà làm chuyện đó và đồng thời họ chống tội phạm thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tuy nhiên, Công an huyện Đức Hòa đã làm hành động mà không ai có thể tưởng tượng nổi, đó là họ dùng sinh mạng người dân để chặn đầu xe bán tải đang lao như tên bắn trên đường. Tờ báo Tuổi Trẻ, một tờ báo lớn chỉ nói về công an không đả động gì đến hai mạng của người dân, đã bị cảnh sát đem làm lá chắn Hình ảnh trên clip cho thấy cảnh sát giao thông đã dừng người dân đang đi đường và lập rào chắn để mà chặn xe đang lao trên phố. Và thực tế thương tâm đã xảy ra, chiếc xe bán tải chạy tốc độ cao đâm tung chết hai người dân, một cảnh sát giao thông cũng chết theo. Ép dân làm rào chắn để mà dừng xe là tội ác, những người này cần phải bị trừng trị. Ai đã chủ trương dùng mạng người dân làm lá chắn thì cần phải bị truy tố trước pháp luật không ai có quyền dùng mạng của dân để mà lập thành tích phá án cả. Cộng đồng mạng đang cần lên tiếng với tội ác màn dợ này. Sự bất nhân của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành bản chất. Cả thống báo chí không một tờ báo nào lên tiếng cho mạng sống của hai người dân vô tội. Cứ mỗi lần lực lượng chức năng gây ra tội ác thì dường như hệ thống báo chí phải tự hiểu là họ phải che chắn cho tội ác đó chứ không thể đứng về phía người dân vô tội. Người ta nói thượng bất chính thì hạ tất loạn. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã hành động như một thủ lĩnh thổ phỉ khi mà mới đây ông đã cho lính của ông sang tận Thái Lan để bắt cóc blogger Thái Văn Đường như trốn không người rồi sau đó toàn bộ hệ thống báo chí đồng loạt lên cùng một bản nhạc đó là họ đăng thông tin Thái Văn Đường đã vượt biên trái phép về Việt Nam và bị bắt. Thật chờ chén và giả dối hết sức sự bất bình của xã hội về sự coi thường mạng sống của người dân. Với một con người thiếu đạo đức, thiếu ý thức trách nhiệm về phải tuân theo luật pháp như ông Tô Lâm mà nay nắm bộ công an thì công an có đạo đức được nữa hay không? Có tuân thủ được pháp luật hay không? Cái ác, cái vô trách nhiệm, cái thói xem thường người dân là bản chất của công an từ xưa đến nay nhưng đến thời của ông Tô Lâm những thứ này nó lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Nó tiến đến thành một tầm cao mới. Thời phong phiến, người ta buộc thường dân phải xưng là thảo dân, nghĩa là dân là cỏ rác. Thời nay thì chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phải bắt dân tự mình xưng là thảo dân trước quan chức, nhưng quan chức thì vẫn coi dân như cỏ rác chẳng khác nào thời phong kiến cả. Họ đã dùng người dân làm lá chắn sống để mà lập thành tích cho mình. Ngoài ngành công an đem người dân ra làm lá chắn để chặn xe, thì 800 tờ báo của Đảng cũng đang hùa theo thái độ bất nhân này. Họ đã lơ đi cái chết tức tưởi của hai người dân. Họ xem hai sinh mạng này như hai cây cỏ bị nhổ gốc phơi khô, thành rác mà thôi. Trên mạng xã hội cũng có những tiếng kêu cho sự ra đi của hai người dân vô tội, nhưng xem ra tiếng kêu này đang lạc vào khoảng không mênh mông. Tiếng kêu là cần thiết bởi chính quyền này không hề biết thượng tôn pháp luật mà dùng pháp luật như một công cụ để bảo vệ họ và thay nhau tham nhũng. Mỗi người dân, mỗi tài khoản Facebook nếu đóng góp tích cực cho tiếng nói chống lại tội ác của chính quyền thì họ sẽ phải trùn tay. Còn nếu im lặng thì thế nào tội ác cũng sẽ leo thang và lặp lại với nhân dân. Công an đã giết chết dân mà gọi là sự cố đáng tiếc. Mạng dân bị đem ra hy sinh để làm lá chắn cho những kẻ ăn tiền thuế người dân để mà mong lập thành tích là một tiền lệ rất nguy hiểm. Đạo đức xã hội đang xuống cấp và đạo đức trong giới quan chức xuống cấp còn nghiêm trọng hơn. Ở các nước tiến bộ, giáo dục làm nhiệm vụ giáo dục luôn đạo đức con người. Ở Việt Nam, giáo dục cũng có dạy đạo đức, nhưng mà đạo đức theo cách của người Cộng sản muốn. Riêng đảng viên còn phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh nữa. Công an học đạo đức rất nhiều, nhưng họ lại đem sinh mạng người dân để làm lá chắn. Vậy cái mà người công an đã học đó thực sự là đạo đức hay là tội ác đây?